Nhận định, phân tích, xoay kèo và dự đoán trận đấu Fulham và Chelsea diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 13 tháng 1. Chelsea đang gây thất vọng rất lớn thời gian gần đây. Ở trận đấu gần nhất, The Blues đã thua toàn diện trước Man City ở vòng 3 FA Cup. Với một lối chơi bạc nhược, họ đã thất bại 0-4. Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, đội khách chỉ dứt điểm có 3 lần, một lần trúng đích. Vậy cho nên họ không ghi được bàn thắng cũng là điều dễ hiểu. Như vậy là chỉ trong vòng một tuần, Chelsea đã hai lần để thua Man City. Trước đó thì họ đã để thất bại 0-1 ở trên sân nhà ở vòng 19 ngoại hạng Anh 2022-23. Cũng chính Man City là đội loại Chelsea khỏi cúp Liên đoàn Anh. Đội chủ sân Stamford Bridge bị loại sớm ở FA Cup và cúp Liên đoàn Anh. Ở tại Premier League thì họ cũng thi đấu bết bát. Trong 8 vòng gần nhất, đội bóng thành London chỉ có được một chiến thắng, còn lại là 3 trận hòa và 4 trận thua. Những kết quả tệ hại đã khiến Chelsea bị tụt xuống vị trí thứ 10 ở ngoài Anh, kém top 4 đến 10 điểm. Bây giờ thì cơ hội vô địch đã xa tầm với. Nhiệm vụ kết thúc giải trong nhóm 4 đội dẫn đầu cũng rất là khó khăn. Bây giờ thì Champions League là giải đấu duy nhất để mà Chelsea tránh một mùa giải trắng tay. Huấn luyện viên Graham Potter đang gặp áp lực rất lớn. Cựu cầu thủ của Chelsea, Frank Ribery đã kêu gọi ban lãnh đạo đội bóng thành London sa thải cựu huấn luyện viên Brighton nhiều cổ động viên của The Blues cũng mất kiên nhẫn với huấn luyện viên sinh năm 1975. Johnson đã thống kê thành tích kể từ khi Potter nắm quyền tại Stamford Bridge. Theo đó, họ chỉ xếp thứ 11 ở ngoại hạng Anh. Đây là khởi đầu tồi tệ nhất của bất kỳ huấn luyện viên nào của Chelsea qua 11 trận đầu tiên ở Premier League trong 30 năm qua. Chelsea thậm chí giành được ít điểm hơn cả Fulham, Brentford, Crystal Palace và Leicester City dưới thời Potter. Hàng công của Chelsea đang thi đấu thực sự tệ. Tính ra 11 trận dưới thời của Potter, họ chỉ ghi được 12 bàn, xếp thứ 13 tại Premier League. Chelsea dứt điểm 116 lần và có 40 lần trúng đích, xếp thứ 16 và 15 giải đấu. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của họ chỉ là 10,3%, xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng. Hàng thủ cũng không đem lại sự chắc chắn cần thiết. 11 trận gần nhất thì họ chỉ có duy nhất là một lần giữ thành lưới Việc thiếu vắng quá nhiều trụ cột vì chấn thương khiến cho sức mạnh của Chelsea bị ảnh hưởng đáng kể. Theo đó thì Rishi James, Wesley Fofana, Angolo Kante, Armando Broza, Ruben Lotus Check, Ben Chilwell, Raheem Sterling, Eduardo Mendy và Christian Pulisic đều đang trong thời gian điều trị chấn thương. The Blues đã có 3 sự bổ sung ở phiên chợ đông 2023. Đó là Benoist, Bidiasli Davis Fofana và Andre Santos với giá là 80 triệu euro. Họ cũng vừa mượn thành công Felix từ Atlético Madrid, nhưng những bản hợp đồng này đều cần thời gian để hòa nhập với đội bóng mới. Đêm nay thì Chelsea sẽ làm khách trên sân của Fulham trong khuôn khổ đá bù vòng 7 ngoại hạng Anh 2022-23. Xét về mặt danh tiếng và chất lượng đội hình, Chelsea được đánh giá cao hơn về lý thuyết. Tuy nhiên thì phong độ thật sự lại chứng tỏ điều ngược lại The Blues đang chơi tệ hại trong khi đối thủ của họ lại đang có phong độ tốt. Bốn trận gần nhất trên mọi đối trường thì Fulham toàn thắng, trong đó có 3 chiến thắng ở ngoại hạng Anh và một chiến thắng ở vòng 3 FA Cup. Fulham hiện đang xếp thứ 7 ở trên bảng xếp hạng với 28 điểm, trong khi Chelsea chỉ đang đứng ở vị trí thứ 10. Đội chủ sân Craven Cottage hơn The Blues 3 điểm. Đó là một thành tích đáng mơ ước với một tân binh như là Fulham. Họ đang sở hữu hàng công mạnh thứ 5 giải đấu với 30 bàn sau 18 trận. Trong quá khứ thì The Blues đã từng thắng 6 lần gần nhất trước đội bóng cùng thành phố. Nhận định trận Fulham và Chelsea sẽ nghiêng một chút về phía đội khách. Nhưng để đánh bại thầy trò huấn luyện viên Marco Silva đang có phong độ cao là chuyện không hề dễ dàng. Về phong độ gần đây của hai đội, đội bóng của huấn luyện viên Marco Silva đang trải qua những ngày tươi đẹp nhất của mùa giải khi bất bại 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp ở ngoại hạng Anh và FA Cup. Nhờ chỗ trận ấn tượng này mà Fulham đã leo lên vị trí thứ 7 ở bảng xếp hạng dòng hạng Anh và hơn Chelsea 3 điểm. Có lẽ phong độ tuyệt vời này sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Silva tự tin giành điểm trước Chelsea ở lần đầu tiên kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2012 đến nay. Về phần mình, thành tích đối đầu vượt trội có lẽ là lợi thế duy nhất của Chelsea trước Fulham bởi The Blues bất bại ở 21 lần đụng độ Fulham gần nhất trên mọi đấu trường. Thậm chí là Chelsea còn thắng tới 7 trận, hòa 3 sau 10 lần đụng độ Fulham ở Craven Cottage trong khuôn khổ ngoại hạng Anh. Còn xét về phong độ hiện tại, Chelsea vừa thua 5, hòa 1 ở 6 chuyến làm khách vừa qua trên mọi đấu trường. Những thông tin về lực lượng của hai đội. Tiếp đón đội bóng láng giềng Chelsea, Fulham chỉ thiếu vắng Niskens Kebano do bị chấn thương và Alexander Mitrovic vì án treo giò. Tuy nhiên, không có sự phục vụ của Mitrovic lại là một cơn đau đầu không hề nhỏ của huấn luyện viên Marco Silva bởi vì anh đang là chân sút số 1 của câu lạc bộ tại Premier League 2022-23 với 11 bàn. Để thay thế Mitrovic thì Marco Silva sẽ sử dụng Carlos Vinicius. Trong khi đó, chấn thương đã trở thành nỗi kinh hoàng của đội chủ sân Stamford Bridge. Ở chuyến làm khách tại sân Craven Cottage, huấn luyện viên Graham Potter sẽ không có sự phục vụ của một loạt các tên tuổi đáng chú ý gồm Rishi James, Wesley Fofana, Angelo Kente, Armando Bruza, Ruben Lotuchek, Ben Chilwell, Brian Sterling, Edouard Mendy, Christian Pulisic. Còn tiền đạo Piri Emerick Aubameyang lại không chắc chắn thi đấu vì vấn đề thể lực. Với đội hình dự kiến của hai đội, Fulham với sơ đồ dự kiến là 4231. Các cầu thủ dự kiến Lino, TT, Riam, Andara Bio, Robinson, Reed, Panhinha, De Cordova Ray, Pereira, Willian và Vinicius. Chelsea, sơ đồ dự kiến là 433. Các cầu thủ dự kiến Kepa, Apilicuta, Colibali, Sinva, Cucurella, Kovacic, Zakaria, Jorginho, Ziyech, Havertz và Mount. Những thông tin bên lề của hai đội Fulham chỉ thắng 7 trong số 74 trận gặp Chelsea ở giải vô địch quốc gia, chiếm 9,5%. Chelsea chỉ thua một trong 30 trận gặp Fulham ở tại Premier League. Với thắng 19, và hòa 10 và bất bại trong 20 trận gần nhất trước Fulham kể từ trận thua 0-1 vào tháng 3 năm 2006. Chelsea chỉ để thủng lưới 6 bàn trong 15 trận gần nhất gặp Fulham ở tại Premier League và chưa bao giờ để thủng lưới nhiều hơn một bàn trong khoảng thời gian đó. Chelsea đã thắng 9 trong số 11 trận Derby London ở sân khách gần nhất tại Premier League. Fulham đã thắng cả 3 trận gần nhất tại Premier League. Lần gần nhất họ thắng 4 trận liên tiếp ở giải đấu cao nhất là vào năm 1966. Nhận định về trận đấu Tỷ lệ châu Á trận Fulham Chelsea đang ở mức là 0,25 nghiêng về đội khách. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong trận derby London giữa Chelsea và Fulham trong vài năm trở lại đây. Điều đó cho thấy được khả năng chiến thắng của đội chủ sân Stamford Bridge là cực kỳ khó khăn. Huấn luyện viên Potter rất muốn vực dậy đội bóng sau khi thua bẽ bàng trước Man City ở cả ngoại hạng Anh và FA Cup. Nhưng những chấn thương hàng loạt đã khiến ông không có quá nhiều lựa chọn. Ngoài ra thì tinh thần thi đấu của Chelsea còn thua thiệt hơn đối với đối thủ. Thống kê đã chỉ ra rằng Fulham không thua tỷ lệ châu Á 3 trên 4 trận đối đầu vừa rồi trước Chelsea. Hiện tại thì Fulham là đội bóng đáng tin khi đã thắng tỷ lệ châu Á tới 8 trên 10 trận gần đây. Ngược lại thì Chelsea thua tỷ lệ châu Á tới 9 trên 10 trận vừa qua. Trận đấu sẽ không có nhiều hơn hai bàn thắng 5 trận gần nhất của Chelsea ở Premier League đều có tối đa là hai bàn thắng. Hàng công chơi tệ hại là lý do khiến The Blues gặp khó khăn trong việc ghi bàn vào lưới đối thủ. Còn với Fulham, hai trận gần nhất của họ cũng chỉ có tối đa là hai bàn thắng. Những thông kê cũng chỉ ra rằng 6 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội có 4 lần xuất hiện tối đa là hai bàn. Tính xa hơn thì có 10 trên 13 trận derby London vừa qua giữa Fulham và Chelsea có dưới 2,75 bàn. Nhiều khả năng trận đấu ở tại sân Graven Kotagi sẽ không có quá nhiều bàn thắng. Trận đấu sẽ không có quá nhiều phạt góc. Ở những trận đấu gần đây của Fulham và Chelsea, họ không được hưởng quá nhiều những tình huống phạt góc. Theo đó, ba trận gần nhất, Fulham chỉ được hưởng 12 quả góc, trung bình là 4 lần một trận. Chelsea thậm chí chỉ được hưởng có 7 lần phạt góc ở trong 3 trận gần nhất. Trong đó có hai lần đối đầu với Man City ở ngoại hạng Anh và FA Cup. Ở lần đụng độ gần nhất rơi đội Có 9 tình huống phản góc xuất hiện nhiều khả năng trận đấu này sẽ không xuất hiện nhiều hơn 10 tình huống phản góc Chelsea sẽ được hưởng phản góc đầu tiên Ở cả 4 trận Premier League lần gần đây Chelsea đều được hưởng quả phản góc đầu tiên của trận đấu Cả 4 trận đấu sân nhà gần nhất tại Premier League Fulham đều chịu phạt góc trước Cho dù cửa Fulham thắng chấp góc là khá sáng ở trận đấu này nhưng họ vẫn rất có thể sẽ nhường cho đội khách thực hiện quả phạt góc đầu tiên của cuộc so tài. Fulham thắng chấp góc Cả ba trận gần đây của Fulham ở Premier League với bóng chấp từ 1 trên 4 cho đến 1 trên 2 trái. Họ đều thắng chấp phạt góc chung cuộc. Chelsea thua chấp góc 7 trên 8 trận chính thức gần đây khi không phải đội chơi cửa dưới. Chelsea dự kiến chỉ chấp góc là 1 trên 4 bằng với bóng chấp theo kinh nghiệm, trường hợp này đội cửa dưới Fulham rất sáng cửa thắng chấp góc chung cuộc. soi tỷ lệ kèo châu Á hiệp 1 Handicap trận đấu này được nhà cái niêm yết ở giờ giao dịch là Chelsea chấp 0 1 trên 4 thấp hơn rất nhiều so với lịch sử đối đầu giữa đội. Tương tự, mức kèo trong 45 phút đầu tiên cũng chứng kiến sự đi xuống của The Blues khi đội khách chấp là 0 1 trên 4 với điểm ăn bỏ và thậm chí dần bị đưa về mốc là 0 và 0. Đây là điều tương đối dễ hiểu bởi vì Chelsea thi đấu không tốt ở hai trận đấu gần đây, nhất là khi đều thua đối thủ Man City. Ở trận thua gần nhất thì Chelsea đã để Man City nghiền nát 3-0 ngay trong 45 phút đầu tiên trước khi thua chung cuộc là 0-4. Ở bên đối diện, Fulham trong lịch sử chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với đội khách. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, đội chủ nhà đang có những tiến bộ nhất định với mạch 3 trận liên tiếp toàn thắng ở ngoại hạng Anh và hiện đã vươn lên vị trí thứ 7 và hơn đối thủ trận này 3 điểm ở bảng xếp hạng. Định về tỷ lệ kèo cả trận Kể từ khi trở lại sau kỳ nghỉ World Cup, Crystal Palace, Southampton và Leicester City đều đã gục ngã trước Fulham ở đấu trường Premier League. Ngoài ra, cho dù đã tung ra đội hình đa phần là những cầu thủ dự bị, nhưng đội chủ sân Graven Kotagi vẫn có chiến thắng dễ dàng trước Hull City ở FA Cup vào cuối tuần trước. Những kết quả ấn tượng này đã giúp Fulham tiến vào vòng 4 FA Cup và tại đấu trường ngoại Anh, họ có lần hiếm hoi trong lịch sử đứng cao hơn Chelsea ở bảng xếp hạng khi mùa giải trôi qua được một nửa chặng đường. Hiện tại thì đoàn quân của huấn luyện viên Marco Silva đứng thứ 7 ở bảng xếp hạng với 28 điểm, nhiều hơn đối thủ là 3 điểm và đứng cao hơn 3 bậc. Trái ngược với bầu không khí vui vẻ ở trong vòng thay đồ của Fulham. Lúc này, mọi chuyện tại Chelsea đang chìm trong u ám khi mới nhận hai thất bại liên tiếp Áp lực dành cho huấn luyện viên Graham Potter lúc này là rất lớn khi The Blue chỉ thắng 1 trên 8 trận gần đây ở mọi đấu trường. Phong độ sân khách của Chelsea cũng đang khiến người hâm mộ không khỏi ngán ngẩm khi đã không thắng 6 trận liên tiếp gần đây. Trong đó thì đã nhận tới 5 thất bại và có thêm một trận hòa. Chính chuỗi trận bết bát này đã khiến Chelsea hiện tại bị loại khỏi FA Cup và rơi xuống thứ 10 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Thành tích mà người hâm mộ ít nghĩ đến khi mùa giải khởi tranh. Nhận định và dự đoán kèo tài xỉu Bệ phóng cho thành công của Fulham thời gian qua là hàng thủ thi đấu rất chắc chắn khi đã giữ sạch lưới 3 trên 4 trận đấu gần đây. Đồng thời, hai trận gia quân gần nhất đều có không quá hai bàn thắng được ghi. Ở bên phần sân đội khách, các trận sút Chelsea thịt ngoài 4 trên 5 trận vừa qua của mình. Chưa kể, 3 trên 4 trận đối đầu gần nhất cũng có không quá hai pha là bàn. Dự đoán tỷ số trận đấu một đều